dự ngôn tối hậu của Sa Đào Nhân năm 2022 cục diện đại biến. Cuối tháng 3 năm 2022, một đoạn video liên quan đến một vị Sa Đao Nhân được cho là truyền nhân của quỷ cốc tử đã xuất hiện trên Internet. Trong đó mô tả Sa Đao Nhân nói ra một sấm ngữ tối hậu sẽ ảnh hưởng đến số phận của toàn thể người Trung Quốc. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đến tham khám những bí ẩn chưa được giải đáp cùng chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một nghề nghiệp rất thần bí từ xưa đến nay, xa đào nhân. Dân gian Trung Quốc có câu Khương tử nha mưu lược định càng khôn Xa đao nhân thiết khổ đoán vị lai Nghĩa là Khương tử nha mưu lược bình định thiên hạ xa đao nhân miệng thép đoán tương lai chính là so sánh xa đao nhân với khương tử nha mà luận xem ra xa đao nhân dường như rất có năng lực rất có uy tín trong âm lão bách tính nhưng xa đao nhân rốt cuộc là làm gì họ và người toán quái xem phong thủy thông thường có điểm gì khác biệt Hậu duệ của quỷ cốc tử Sa đau nhân nhìn bề ngoài chỉ là một nhóm nhỏ bán sông rau cụ. Sản phẩm đại đa số là rau thái, kéo bằng thép và đôi khi cả một số xoan nồi. Khác với những người bán sản phẩm trong cửa hàng, họ thường mang theo rau cụ bên mình, đi xuyên qua các phố để bán. Hơn nữa, rau cụ của họ thường chỉ xa, chứ không bán. Xa có nghĩa là thay vì một bên giao tiền một bên giao hàng họ để lại một vài câu sấm ngữ dự ngôn đợi đến khi ứng nghiệm mới quay lại thu tiền điều này mang đến cho nghề nghiệp này một sắc thái thần bí vậy làm thế nào mà những xa đao nhân lại có năng lực mở miệng đoán tương lai người ta nói rằng họ là hậu duệ của quỷ cốc tử quỷ cốc tử là ai ông họ Vương, tên hủ người thời chiến quốc, là một nhân vật có sắc thái cực kỳ thần bí trong lịch sử Trung Quốc và được khen là thiên cổ kỳ nhân. Theo ghi chép, thời Đông Chu có một thung lũng gần Dương Thành, gò cao rắn sâu, rừng rậm tươi tốt, lửa ma lập lè, thâm u khôn lường. Không giống nơi có người ở, người ta gọi là quỷ cốc đỉnh quỷ cốc tử mỗi ngày đều ở trên núi đọc sách đã tọa tu đạo không vãng lai cùng thế nhân sống cách ly cô lập cuốn đông chu liệt quốc chí đã từng mô tả rằng kỳ nhân quỷ cốc tử thôn thiên triệt địa tức là thấu cả trời đất và có những tri thức vượt ra ngoài phạm vi của con người nhất viết số học nhật tinh tượng vĩ tại kỳ chưởng trung chim vãng sát lai ngôn vô bất nhiệm ý tứ là về toán học mặt trời và các vì sao đều nắm trong lòng bàn tay ông có thể bói cả quá khứ tương lai không gì không ứng nghiệm nhị binh binh học lục thao tam lược biến hóa vô cùng bố trận hành binh quý thần bất trắc ý tứ là về mặt binh học binh pháp biến hóa vô cùng ông bài bên bố trận đến quỷ thần cũng không lường được tam dư du học quản ký đa văn minh lý thẩm thế xuất từ thổ biện vạn khổ mạc đương ý tứ là đi khắp nơi cầu học ghi chép rộng rãi nghe hiểu đạo lý mà phán đoán sự tình giỏi biện luận đương thời tuyệt không ai sánh được tứ viết xuất thế học tu chân dưỡng tính phục thực đạo dẫn khước bệnh diên niên sung cử khả sĩ ý tứ là học thức xuất thế gian tu chân chân thực không giả dối tu dưỡng tính cách ăn mặc theo đạo vô bệnh trường thọ phi thăng thành tiên vì vậy hơn 2.000 năm qua các binh pháp gia đều tôn ông là bậc thánh nhân các gia phái ngang dọc đều tôn ông làm thủy tổ, các mưu lược gia coi ông là sư tổ, đạo giáo thì xếp ông ngang với lão tử, tôn ông là vương thiền lão tổ. Những nhân vật lấy lừng trong lịch sử thời chiến quốc như Bàn Quyên, Tôn Tẩn, Tôn Tần, Trương Nghi, Bạch Khởi, Lý Mục và Mao Toại, tất cả đều là học trò của quỷ cốc tử. Vì vậy, nếu xa đao nhân này thực sự là hộ duệ của quỷ cốc tử, thì họ quả là không tầm thường. Sấm ngữ chuẩn xác khiến mọi người phải thán phục. Người ta nói rằng những xa đao nhân xuất hiện lần đầu tiên vào thời nhà Tống. Lão Bách Tính đương thời gọi họ là bốc mại. Khi bán đồ, trước tiên họ phải chiêm bốc một quẻ. Nếu quẻ của họ không trở thành hiện thực thì họ sẽ không đến thu tiền. Hơn nữa, không giống như một số thầy toán mệnh nói mập mờ nước đôi, hầu hết thông tin họ đưa ra rất trực tiếp. Chẳng hạn như giá lúa tăng hay giảm bao nhiêu đều là con số thực. Bản báo cáo sớm nhất liên quan đến Sa Đao Nhân chính là câu chuyện được kể trong Thân Báo vào những năm quan tự thời Thanh Triều. Đại ý của bài viết là vào năm Hàng Phong Tân Dậu một người đàn ông đến huyện Phụng Hóa, tỉnh Chiết Giang, trên một chiếc thuyền bán dao. Khi đến nơi có nhiều người, anh ta liền cập bến thuyền, lấy dao ra xếp sẵn chờ, đợi có người đến mua liền nói, dao của mình chỉ xa mà không bán, nói rằng khi nào giá gạo giảm từ 8 xu xuống 18 xu thì anh ta mới quay lại thu tiền. Những người vây quanh nghe xong cười nhạo anh ta thật ngốc, Kết quả, đến khi quan tự đăng cơ và thực thi cải cách, giá gạo ở Ninh Ba quả nhiên rớt xuống 18 xu. Lúc đó tất cả mọi người đều tin tưởng lời của vị xa đau nhân này. Sau đó, người này danh tiếng càng ngày càng lớn, cuối cùng kinh động đến quan phủ. Quan phủ bèn phái người đi bắt anh ta, thì anh ta sớm đã biệt vô tung tích. Trong thời kỳ Nhật Bản xâm lược Trung Hoa, cũng xuất hiện xa đao nhân. Nghe nói đương thời, một xa đao nhân trong thôn sao bán dao, một nông phu đã xa dao và sấm ngữ mà xa đao nhân lưu lại cho người nông phu là Khi nào lũ quỷ đào tổ mới đến lấy tiền và thóc chỉ trong một thời gian ngắn, dự ngôn của Sa Đao Nhân đã được lưu truyền rộng rãi. Điều này khiến quân Nhật xâm lược rất tức giận chúng đã liên tục vào thôn để truy bắt Sa Đao Nhân. Cuối cùng, một vài Sa Đao Nhân không thoát được đã bị bắt đưa đi. Dù tự biết tính mạng khó bảo toàn, Sa Đao Nhân vẫn không thay đổi sắm ngữ trước đó của họ, còn dặn lại, tôi ra đi khả năng không quay lại được nữa, đợi đến khi có người đến tiếp quản tôi thu lương thực. Mọi người có thể phóng tâm trao lương thực cho cậu ấy Lịch sử sau đó thế nào mọi người đều đã biết và người dân đối với xa đao nhân lại càng thêm bội phục. Ở Đài Loan cũng đã từng xuất hiện xa đao nhân. Tưởng Giới Thạch qua đời tại Đài Loan vào tháng 4 năm 1975. Năm tháng sau, một nhóm người ăn mặc như nông dân bất ngờ xuất hiện trên đường phố Đài Loan, tự xưng là những xa đao nhân. Năm 1977, một phóng viên người Mỹ ở Cao Hùng – tìm đến một sa đao nhân và muốn mua dao của anh ta. Sa đao nhân đã đưa dao cho phóng viên Mỹ, sau đó nói đợi đến khi Đặng Tiếu Bình và tổng thống của các bạn diện kiến, tôi sẽ quay lại tìm bạn để thu tiền. Không ngờ Đặng Tiếu Bình thực sự gặp gỡ Tổng thống Mỹ Carter vào năm 1979. Khi phóng viên Mỹ nhìn thấy cảnh này trên TV, ông ấy đã há hốc mồm kinh ngạc, đột nhiên nổi da gà. Chẳng lẽ xa đâu nhân xuyên việt tương lai? Càng khiến vị ký giả này khó tin hơn nữa là khi ông ấy lần nữa quay lại Cao Hùng, xa đau nhân liền xuất hiện thu tiền mua dao của ông. Hẳn là ai gặp chuyện này cũng không dám trí trá. Vào những năm 1980-1990, ở nhiều khu vực thỉnh thoảng lại có xa đau nhân xuất hiện và một số sấm ngữ họ lưu lại khá là bất khả tư nghị, tức là khó tin. Ví dụ, nhân tương thoát y nhi xuất, thú tương xuyên y nhi hành. Ý tứ là con người tương lai sẽ thoát y, động vật sẽ mặc quần áo mà đi ra đường. Đương thời, mọi người nhất định rất khó lý giải những từ này. Nhưng hiện tại quần áo của con người càng ngày càng ít vải, càng mặc càng ngắn. Trong khi đó vật nuôi cũng bắt đầu được mặc quần áo và còn đi hài chẳng phải là ứng nghiệm những lời của xa Đao nhân sau quá là không thể không phục một số người cho rằng xa Đao nhân chỉ là một mô thức tiêu thụ có rủi ro cao và thu lợi cao và những sấm ngữ mà họ nói đều là phỏng đoán hoặc dựa trên đánh giá dự trắc hình thế tuy nhiên như tôi đã nói trước đây những sấm ngữ này đôi khi mất nhiều năm hoặc thậm chí hàng thập kỷ mới thành hiện thực chu kỳ thu lợi là quá dài. Nếu họ nói sai thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu xa đao nhân mất đi? Hoặc nếu lạm phát tăng cao hơn giá mà xa đao nhân đã định giá thì sao? Còn nữa, lời nói của xa đao nhân rất minh bạch, ví như báo cáo của thân báo. Nếu nói xa đao nhân chỉ nói mù mờ, mù mờ ở đâu khi họ đưa ra giá gạo 18 xu vì sao không phải là 19 xu hay 20 xu? Còn có xa đao nhân tha liều chết chọc giận quân Nhật, còn hơn là thay đổi lời sấm ngữ của họ. Nếu chỉ vì kiếm tiền, thì có đáng để họ thí mạng không? Do đó nói, thế gian rất nhiều chuyện thần kỳ siêu việt khỏi các thế hệ khoa học hiện đại. Không phải việc gì cũng đều phải nhốt mình vào cái khung của học thuật mà tìm ra lý giải có người liền nói, xa đau nhân này rất có thể là những người đắc đạo ẩn thân nơi thế gian, hoặc là thần tiên tiếp cận nhân loại, ví như những thổ địa sơn thần mượn danh xa đau để điểm ngộ cảnh báo cho đại chúng. Một số sấm ngữ của họ liên quan đến cảnh báo thảm họa, có người tin, có người không tin, cũng không thể coi đó là phá vỡ cái mê của thế gian. Kỳ thực, mọi người đối với điểm này cũng không phải quá mới mẻ. Trong Tây Du Ký chẳng phải thường có Thái Bạch Kim Tinh, Tứ Trực Công Tàu và các vị thiên thần biến hóa thành tiều phu, lão phu thôn giả đến thức tỉnh đường tăng trên đường Tây Hành rằng phía trước có nguy hiểm sao? Sa nhân cận đại xuất hiện Kỳ thực, trong thời đại ở nhiều địa phương cũng đã xuất hiện sa đao nhân và họ cũng lưu lại những sấm ngữ, chỉ là thời gian đoái hiện những sấm ngữ này ngắn hơn nhiều. Ví dụ, vào tháng 2 năm 2019, trước khi bùng phát dịch bệnh ở Vũ Hán, một vị xa đao nhân đã tìm đến một thôn làng ở chân núi Đại Biệt thuộc khu vực Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc. Ông ta trong chừng 50 tuổi, chỉ xa dao chứ không bán dao. Khi mọi người hỏi ông ta xa pháp thế nào, ông trả lời – chờ đến khi ở nơi này, mọi nhà, mọi hộ đều tọa lao phục hình. Ý tứ là chịu tội phạt giam trong nhà, có cửa cũng không ra được, có đường cũng không cho đi, thì tôi sẽ đến thu tiền. Khi đó, người dân trong thôn cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng hơn một năm sau thì mọi người đều minh bạch là do tình huống phòng dịch, nhà nhà hộ hộ đều bị phong tỏa tại gia chẳng phải tương tự những gì Sa đau Nhân nói sau. Lúc này người ta mới biết Sa đau Nhân này tuyệt đối không giống như người thường. Vào ngày 22 tháng 10 năm 2020, một vị Sa đau Nhân xuất hiện ở thành Nam của huyện Tân, thành phố tính Dương, tỉnh Hà Nam, nói rằng hai con dao thái có giá 138 nhân dân tệ, năm nay không thu tiền, sang năm mới thu tiền. Vị này cũng nói rằng xung quanh nơi đây sẽ phát sinh đại sự. Nếu khi sang năm quay lại thu tiền giao, họ vượt qua quan này thì ngày sau sẽ đại phú đại quý, một đời bình an thuận toại. Có người giải nghĩa nói, ý tứ của Sa Đao Nhân nói là sang năm người nếu còn sống sẽ đến lấy tiền, nếu người không còn thì thôi. Cũng có người giải thích ý tứ là chỉ nếu sang năm vẫn còn sống, người đời ông ấy đến thu tiền đều là người tích được đại đức. Dù là hỏi thế nào, lúc đó xa đầu nhân đến cùng vẫn không nói là đại sự gì. Chuyển qua đến tháng 7 năm 2021, Hà Nam phát sinh đại thủy tai, rất nhiều sinh mạng bị lũ nuốt chửng. Người ta mới nghĩ tới lời xa đau nhân, mới minh bạch nguyên lai xa đau nhân sớm đã dự kiến rồi vào sáng ngày 24 tháng 7 năm 2021, cha của một cư dân mạng cũng đã gặp một sa đau nhân ở biên duyên núi Đại Biệt ở phía bắc Hồ Bắc, tức là nơi giao giới giữa huyện Hồng An và huyện mới Hà Nam. Còn là người quen cũ, cha của cư dân mạng này cho biết, hôm đó đã gặp một vị sa đau nhân hàng chục năm không gặp, nói rõ rằng nếu tuyết rơi vào tháng 8 năm sau thì sẽ đến thu tiền. Nếu tuyết không rơi, tôi sẽ không nhận tiền. Cha của cư dân mạng này cũng nói, vị sa đao nhân này tôi đã nhìn thấy vào đầu những năm 1980. Lần này, ông đến không gánh gồng gì, cưỡi xe máy vừa đi vừa hát. Tháng 8 là tam bậc thiên phân, chính là lúc nóng không chịu nổi. Làm sao có tuyết rơi được? chẳng lẽ là xuất hiện một vụ phun trào siêu núi lửa mang đến mùa đông núi lửa? Hay là đại chiến thế giới lần thứ ba bạo phát xuất hiện mùa đông hạt nhân? Bất quản là những gì, nếu khí hậu dị thường, đó không thể là một dấu hiệu tốt. Tháng 8 âm lịch sắp đến rồi, chúng ta hãy cùng chờ xem. Sấm ngữ cuối cùng ảnh hưởng đến toàn thể người Trung Quốc chỉ vào cuối tháng 3 năm 2022, một đoạn video liên quan đến một vị sa đau nhân khác đã xuất hiện trên Internet. Trong đó mô tả sa đầu nhân nói ra một sấm ngữ tối hậu sẽ ảnh hưởng đến số phận của toàn thể người Trung Quốc. Một người nói tiếng địa phương miền Tây Quảng Đông cho biết trong vùng có người dùng xe đẩy dao đi bán, anh ta tình cờ cần một con dao liền đi mua nhưng đối phương nói rằng hai người hữu duyên và con dao chỉ xa chứ không bán. Người miền Nam hỏi tại sao, Sa đầu Nhân lưu lại sấm ngữ rằng Tập đoàn băng, hồng thuyền trầm, hoại nhân vong tuyệt diệt, hảo nhân hàm oan đắc tuyết, thì anh ta sẽ đến lấy tiền. Người phương Nam liền hỏi Sa đầu Nhân có thời gian cụ thể không, thu bao nhiêu tiền. Kết quả Sa đầu Nhân nói tất niên năm nay hơn 10 tệ, sang năm chỉ thu 10 tệ, quá năm sau không lấy tiền. Cũng chính là nói, nếu sấm ngữ cuối năm nay thành hiện thực thì sẽ thu tiền giao hơn 10 tệ, đến năm 2023 mới thành hiện thực thì chỉ lấy 10 tệ, còn nếu qua năm 2023 vẫn chưa thành hiện thực thì sấm ngữ không ứng nghiệm, không cần lấy tiền. Đoạn cuối liên quan đến thời gian không xuất hiện trong video và Sa Đao Nhân nói cụ thể những gì, chúng tôi cũng không biết. Tuy nhiên, ngay sau khi đoạn video được tung lên mạng, nó đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Rất nhiều người bàn tán xôn xao, cho rằng có thể có chuyện đại sự ở Trung Quốc. Tại sao nói như vậy? Hãy cùng xem lại những từ mà Sa Đao Nhân dùng. Tập đoàn băng, Hồng Thuyền Trầm. Hồng Thuyền là gì? Chúng ta đều biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc rất thích màu đỏ, tiếng Hán Việt là hồng. Trung Quốc dưới sự cai trị của nó thường được gọi là Hồng Triều. Con cháu của tập đoàn quyền quý của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng được ngoại giới gọi là Hồng Nhị Đại và Hồng Tam Đại. Ngay cả một số diễn xuất văn nghệ để quảng bá hình ảnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là một màn đỏ sừng rực. Vậy thì Hồng Huyền liệu có liên quan gì đến Hồng Triều không có gì lạ khi mọi người liên hệ có phải là chính trường Trung Quốc sắp xuất hiện đại địa chấn. Căn nhà địa hỏa không cháy. Cho dù là thiên tượng quỷ dị cũng vậy, thời cuộc đột biến cũng vậy. Năm 2022 trong miệng của Sa Đao Nhân tự hồ được chú định phi thường. Vậy thì mỗi cá nhân bình thường chúng ta nên làm gì? Có lẽ một câu chuyện được ghi chép trong hòa thượng hư vân tự thuật nghiêng phả có thể mang đến cho mọi người một số gợi ý. Vào năm thứ ba của Trung Hoa Dân Quốc, tức là năm 1914, một trận động đất xảy ra ở bốn huyện thuộc quyền quản lý của phủ Đại Lý. Trong đó, trận động đất ở thành Đại Lý là thảm khốc nhất. Tất cả nhà cửa và tường thành đều đổ sụp. Duy chỉ có bảo tháp của ngôi chùa không hề bị sập, sừng sững đứng im. Khi địa chấn rung chuyển dữ dội, mặt đất bị nứt, mở ra những cái miệng khổng lồ, từ đó địa hỏa phục ra và lan ra bên ngoài. Mọi người kinh hãi đào thoát tranh giành mạng sống của họ. Có người chân bị thụt xuống miệng đất nước, thân lọt xuống, vừa muốn thoát ra ngoài thì vết nứt liền thắt lại những người đã quá muộn để trốn thoát một số bị cắt cụt đến eo và một số chỉ còn đầu thò khỏi mặt đất nó giống như thân bị mắc kẹt trong địa ngục của lửa vô cùng thê thảm hàng nghìn hộ dân trong thành đã thiệt mạng chỉ rất ít người sống sót vào thời điểm đó có hai tiệm vàng một là hiệu vạn xương của triệu gia và một là trầm nhiên của dương gia khi trận động đất phát sinh, địa hỏa đã bùng cháy phía trước hai gia môn, nhưng rồi tự động tắt. Hai gia đình họ có hàng chục nhân khẩu, tất cả đều bình an vô sự. Mọi người đều biết, hai nhà họ Triệu và Dương từ bao đời nay đều vốn có gia phong nhân hậu, luôn từ thiện và rộng lượng. Họ cũng rất kính trọng Phật môn. Trong cuộc sống thì tu tâm dưỡng tính, tự ước thúc bản thân, không làm hại người khác văn hóa truyền thống Trung Quốc giảng nhân quả. Nếu ngày thường bạn kính lễ chư thần Phật, trọng đức hành thiện, gieo thiện nhân, bạn sẽ được chư thần Phật che chở khi đối diện với đại tai nạn sẽ đắc được thiện quả. Triệu Dương lưỡng gia có thể an nhiên vô tổn khi đối diện với đại kiếp nạn lớn như vậy. Đây chính là một ví dụ điển hình.